hôm nay à, ra đây chia sẻ đến à, các bạn à, ra coi mấy em này đi bắt sò nha các bạn ở đây có chú Nam bán cà đem là các bạn bánh mì nè ừ. đây là xe bán hàng bán bánh mì cà đem ở miền Tây hàng, hàng rong đó, chú Nam đang làm cà đem đó các bạn làm bỏ vô bánh mì tô quặng bây giờ mời các bạn đi theo tôi đi ra đây coi mấy em này đi bắt sò nha các bạn mình đi ờ, ra đây ờ, coi ờ, bắt sò nha các bạn đó đằng kia có chiếc giỏ chạy rồi các bạn ơi đó chiếc giỏ chạy xuồng á mình cũng đi theo mình bắt sò luôn đây phong cảnh mát quá à cây cối rồi nó xanh tươi chứ mới mưa xuống nó, nó tốt các bạn nhiều không nhật được ơi nhiều không kiên đó bây giờ mấy à, em này bắt sợi này nè mình cũng loại dưới đây mình à, bắt luôn ha mình à, đi đi theo cho vui đó mình loại xuống nè dạ. loại xình nha các bạn nhiều hơn lượm liền con vậy hả đó, ờ, đang mồi sò các bạn ơi hang kia đâu rồi Ồ, cũng nhiều nè có cá cây à, sò huyết nha các bạn ốc này à, là ốc gì ta ốc uh, ai biết à có nhật đá đi đi đi xuống đây bắt sò à bắt sò bắt sò à đi kiếm sò ờ, các bạn ơi <laughs> giờ rảnh nó không ờ, sò à? bây giờ nó không có ờ, trên bãi ít quá giờ phải mò các bạn mò với hả lớn lên rồi lớn rồi phải không đang mò sò lại lại môi cái hang này có không kia dòm thấy nó chưa hả vậy dòm nè đó đó đó cái hang đó nè kiếm con nào bự bự bắt lên cây mình đang lội xong rồi các bạn đó sáu toàn đang bắt sọ các bạn ơi quá trời nhiều rồi này nuôi anh nuôi sò này nuôi này là sò huyết nha các bạn có ghẹ nữa kìa đó thằng kia nó lội tuốt kia kìa kiến đâu rồi kiến nhỏ đâu rồi heo ơi trốn đâu rồi trời à. nhiều không đi à, lội à, lội đi theo à, mấy em này bắt sò cái lội đâu vậy nhiều không chục ký không chục ký sò không bạn thấy nước nó đang chảy nè các bạn đi lại qua đây nha chỗ nước chảy nè bọt trắng trắng nè hôm nay à, tôi à, lội với à, dưới sông mà lội dưới sông luôn ai giật ai chỗ nãy mày bỏ này phải không cục xíu xíu nhóc vậy lội dưới sông kéo theo cái thao các bạn kéo theo theo cái thao để mò sò các bạn sò nó nằm dưới nước nằm dưới sông kéo theo cái thao đang à, đựng có cá ngát không vô đây mò cá ngát này có không khúc này nhiều không khúc này có một đó đó đó, đó có sò bự không ô có sò bự kìa ở đây đây là cái đường nước chảy nè các bạn Đấy không thấy không đây là cái cống sổ nè cống sổ bắt tôm đó các bạn đó nước chảy hả bự đây cá bự đó hả ừ đó kiên bắt à, sò nè các bạn ơi ngon quá ta bắt nuôi hả bắt uh, nuôi ờ bắt nuôi sò này về nuôi về nuôi các bạn ơi đang à, đang đang đang lội xong đó đang lội xong à, với à, mấy em nè mấy em này nè đang lội xong đó đi lên trên bãi bắt sò ai lượm trứng con sò coi phút này không nhiều đẳng đâu lợn này là nhiều nè lợn ngã ba này nhiều nè kiên lại chỗ chỗ này là nhiều nè kiên mò lại khúc đó đó đi đi đi đi đi đang lội xong bạn ơi ở đây à, sông nước à, miền tây thì à, sông gạch nhiều các bạn nuôi tôm nuôi cua nuôi cá đó, để tôi quay ờ, phong cảnh ờ, sông nước miền Tây cho các bạn xem nha đó, đó bây giờ đang loại ờ, bắt sò đó các bạn nước đang gồng nước chảy gồng nó cạn con sông thế này nè nó cạn rồi bắt mới được nha các bạn chứ sâu quá mà bắt không được sâu quá bắt không được các bạn phải đợi cho nước nó gồng nước nó gồng cạn vậy nè mới bắt bên kia có không lại qua đây nè ở trên bờ thì xe chạy trên bờ lộ nông thôn lộ nhỏ chứ không có lộ bự các bạn ơi có không kiên qua đây nè ở đâu bắt đầu trời đất ơi dữ vậy đó hả ôi dính không kìa dính con sò kìa dữ dữ hả thục ở đâu thục ở đâu quá đây hả mọi bên đây nè ừ dạ, dạ, có một tích không sâu ờ, dạ, à. không chỗ đó sâu không kia nước sâu không tới đó hả nước cạn à, nó mới à, tới đó chứ nước mà lớn lên rồi nó sâu lắm lớn lên ngập đầu luôn rồi mồi dài dài đó nhiều á đang đang kéo theo cái thao để bắt sò bỏ vô thao nha các bạn nãy giờ có dính nào nữa không tiên đây dính được con hả kìa kìa kìa dính được con kìa hai con luôn hai luôn hả hay ta hay gì có lý à là sao chuyện nó xài quá ta nó về chưa ờ đang à, mò sò dưới sông mà nhớ cái cái cái à, hồi xưa mò tôm càng nữa các bạn mò tôm càng mà nước cạn cạn rồi có à, cái thao á cái thao cái để cái cái cái ghế cái ghế nồi cơm đó các bạn để lên đậy lại nhớ hồi xưa mò tôm càng quá bây giờ tôm càng đâu mò nước mặn đâu sống đâu các bạn giờ mò sò các bạn ơi nãy giờ cũng ham nãy giờ cũng tính lội xuống mò mà đang cầm cái máy quay lội xuống không được bạn cũng hăng lắm đâu có nhiều không đúng không heo mò lên bắt lên cá mò <laughs> mò chộp đầu cái xấu đem lên này <laughs> đụng đụng đầu cái xấu đừng nó gốc cây ngang <laughs> Ê, được con sò kiếm hàng căng ngát Kiên lại nhém cái hang này xuống vô mai Căng ngát hay gì? Ừ Ồ, có căng ngát không bạn ơi? Có vợ không? À. Vô chạy lên trên bờ nhà mà lấy cái vợt Bụm đi đi Lấy cái vợt lên lên chạy lên theo chạy lên bắt lúc lên mở cái giật đi lấy giật lấy giật nha bắt lên không bụng đây nè lấy cây hai cái ngát các bạn cái ngát uh, sống ở, uh, ở ở ở ờ, sông nước miền tây nha có có cái ngát rồi cá ngát với hàng kia một sò hay quá ta vô đây chắc cũng gần cả ký rồi hàng dưới đó bự hàng trên này nhỏ hả ừ, hàng, hàng hàng trên này hàng ếch có không vắng vậy đó có cái giọt bạn lấy cái giọt nha lấy cái giọt đằng à, ém cái cái cái hàng có cái cái dành nó rách lên đó giờ ém ém cái hàng ếch lại nha các bạn không bữa nay à, bắt cá ngát rồi lâu rồi không có thấy cá ngát bắt sao không bắt sao không xuống bắt nè lội lội lội bắt sao nè đè xuống đè bốn góc cái dưới này em vô chưa vô chưa vô chưa đừng nói không biết em đi rồi ok rồi ngon lành cầm cái cán dạng đây nè em cái cắt đây cho tao không rồi chưa vậy vậy vậy nha để nó tung lên á chỉnh kỹ nha ra đâu làm chi lên chưa dính cá này hai lớn không hàng ở trong đó lớn không hang này cá chắc cũng to các bạn tay à tay là <laughs> cá dưới sông đâu có cá bự nè nó hàng ếch nữa gì thấy chưa lấy qua mò được thứ bảy. tôm hả có không có con kia? nó tẻ ra đó không lẽ nó vô cùng mà đó đó à, lặn luôn lên đủ không phải sò cho người ta nè nhóc cái chân kìa có rồi có chưa anh vịnh đó anh mò đi cho mày qua đây mày vịnh cái cái chỗ lên đây nè kiên đi mò điện thoại lạc đây nè đây nè sẵn rồi cái giò đó ừ nãy phải phải phải chặn đầu đó được rồi đạp đỏng ra không lấy ừ. đạp cái gì lấy cái giặt chùm lại chùm cho kỹ nghe không đạp lên nước ghê đang bắt sò gặp à, hai cá ngát ờ, bắt luôn các bạn đâu bắt nó bụm rồi ai yeah. khỏi xuồng máy chạy ngang các bạn à, ra ngoài đó xa dữ ta ăn phía sâu không sao sao không có lấy lấy ờ, vậy à lấy kìa để đấy <laughs> tin không <laughs>